mấy lời em nói trong veo bên tai tích trong người mất thói quen yêu em ngoài tình yêu như lá danh đậu trên thành, tình yêu như vẽ em và anh yêu anh không sợ nắng mưa giữa trưa chưa ở chỗ quen mây trên đầu bay cắt em nghe một câu đố em mây về đâu đám mây không từng nghĩ nắm tay em là yêu vuốt tóc em là yêu đám em yêu cầu tình tay tích trong người một thói quen yêu em ngoài tình yêu như lá xanh đậu trên cành tình yêu như vẽ em và anh yêu anh không sợ nắng mưa giữa trưa hay là đầu ngày đưa em đi một bữa trưa ở chỗ quen về đâu đám mây không thường nghĩ nhiều nắm tay em là yêu vuốt tóc em là yêu đám mây miêu cầu tình yêu thích mấy lời em nói trong veo bên tai thích cái thời ta ngỡ sẽ yêu